Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021, tức ngày 11 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Vận trình của người tuổi Tý ngày hôm nay hung cát đan sen, tím mùi tương hại, có lẽ những mệt mỏi trong khoảng thời gian vừa rồi khiến cho con giáp này căng thẳng và dễ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột với mọi người xung quanh mình. Những chuyện tưởng chừng rất đơn giản cũng có thể khiến cho bản mệnh cảm thấy khó chịu, bức xúc trong lòng. Thế nhưng tuổi Tý hãy bình tĩnh để nói với mọi người, sao phải có giận làm gì để rồi mất vui, khiến mối quan hệ giãn nứt chứ. Mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa cả thôi. Thực thần xuất hiện hôm nay nếu con giáp này là người làm kinh doanh buôn bán thì có thể sẽ thu bộ tiền luôn đấy. Vận tài lộc rất sáng giúp tinh thần của bản mệnh khá tốt, tràn đầy sự hào hứng và hy vọng. Người làm công ăn lương nhìn chung tài chính vẫn duy trì được trạng thái ổn định. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân Tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Người tuổi Sửu đang có những trải nghiệm và hào hứng với những gì đang diễn ra trước mắt. Vận trình sự nghiệp có thể có được những điều như ý khi mà hôm nay không quá bận rộn và con giáp này có thêm thời gian để xây dựng các mối quan hệ đối tác, đồng nghiệp. Tuy nhiên, đừng để sự hào hứng quá mức khiến cho bản thân thiếu tập trung công việc mà giảm đi tài lộc hay là bỏ qua cơ hội kiếm tiền dễ nắm nhất tuổi Sửu sẽ cần có những động thái tích cực, ôn hòa về cảm xúc thay vì quá đề cao cá nhân. Do ngũ hành mộc thổ xung khắc nên dễ mang đến những trở ngại tình cảm. Người ấy chẳng hiểu cho nỗi lòng của bản mệnh mà chỉ chăm chăm cho rằng bạn đang ích kỷ, chú ý đến tiểu tiết. Tuổi Sửu chẳng biết giải bày chia sẻ cùng ai, đành ngậm ngùi chịu đựng một mình. Nếu cảm thấy bị bách quá mức, con giáp này hãy hẹn hò đi chơi cùng bạn bè xem sao. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tị, mão, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Chính tài soi chiếu, hôm nay tuổi dần khá may mắn về đường tài lộc đó, con giáp này không cần phải quá lo lắng về chuyện chi tiêu tốn kém cho dịp lễ sắp tới đâu, hết tiền lại có luôn kia kìa. Đây cũng là lúc bản mệnh có thể tính đến các kế hoạch vui chơi, sắp xếp và bố trí công việc để chuẩn bị cho các sự định sắp tới. Song ngũ hành mộc thổ xung khắc lại cho thấy những nỗi buồn về chuyện tình cảm mà con giáp này đang phải gánh chịu. Người tuổi dần có đôi chút tuổi thân khi mà những người xung quanh mình ai cũng có đôi có cặp, bản mệnh hãy suy nghĩ tích cực hơn, biết đâu năm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 Mùi mão bán hợp, tuổi mão sẽ có được nhiều cơ hội để tiếp xúc, làm quen với người khác phái. Nhân duyên của con giáp này trong ngày hôm nay khá tốt luôn đó. Đối với các cặp đôi bắt đầu cùng nhau tính toán đến kế hoạch nghỉ lễ sắp tới, đạt được sự thống nhất rất cao. Thiên tài xuất hiện càng tô đậm thêm niềm vui trong ngày của bản mệnh. Tiền bạc dồi dào nhờ những cơ duyên bất ngờ, người tuổi mão chỉ làm vì đó là việc mình có thể nhưng được hưởng thành quả bất ngờ. Không những thế, đường công danh khả năng có người nâng đỡ và tạo nên những dấu ấn tốt.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 Chính Ấn xuất hiện tuổi thìn vẫn chăm chỉ, miệt mài làm việc dù là cuối tuần. Tuy nhiên, con giáp này cũng đừng vì thế mà thấy chán nản nhé. Công sức mình bỏ ra sẽ được đền đáp mà thôi. Bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến hết mình với công việc nên cấp trên cũng hoàn toàn ghi nhận. Hãy giữ cho mình tinh thần vui vẻ, nhiệt tình, niềm vui rồi sẽ sớm đến thôi. Có điều, thổ khí vượng lại là lời cảnh báo về những bất thường của sức khỏe của con giáp này. Người tuổi thìn dễ cảm thấy chán nản trong chuyện ăn uống, không thấy ngon miệng, thậm chí có thể sẽ bị đau dạ dày nữa. Những may mắn đang tiếp tục ở lại với bản mệnh khi mà có được nguồn tài chính tốt đẹp, mọi việc diễn ra trong ngày khá trôi chảy, không có gì bất ngờ cả. Con giáp này có thể tập trung làm việc và dành cho mình một khoảng thời gian để đầu tư cho cá nhân bằng những món đồ mới nhé. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dậu Tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ đừng lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho người khác mà quên mất phải yêu thương chính bản thân mình. Những hy sinh của con giáp này chưa chắc đã là điều tốt. Bản mệnh hôm nay hãy dành một ngày cho riêng mình để nhìn lại mọi thứ thật thấu đáo nhé. Con giáp này đừng để những quan niệm truyền thống trói buộc mình khiến cho bản thân lúc nào cũng bận bịu hết việc này việc kia, chẳng có thời gian lo cho mình cũng như những người thân bạn bè xung quanh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 Tuy nhiên, thiên quan xuất hiện, điểm báo họa tiểu nhân rình rập, có thể gặp chuyện hao tổn tiền bạc. Bản mệnh hãy giữ chặt túi tiền của mình, đừng vì những lời tâng bốc này kia mà tung tiền ra dễ dàng có mức, khả năng thu về chẳng được là bao đâu. Người tuổi ngọ cũng cần phải xem lại thói quen chi tiêu hiện tại của mình nữa nhé.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 Tuổi mùi được tam hội cục che chở, con giáp này sẽ cảm thấy nhiệt độ trong chuyện tình cảm của mình tăng lên rõ rệt luôn đó. bản mệnh hãy sống hết mình với tình yêu, đừng để cho bản thân phải chịu nhiều điều gò bó để rồi lỡ mất nhân duyên. Có khó khăn cùng nhau vượt qua, có niềm vui cùng nhau chia sẻ, ấy mới là niềm vui. Thiên ấn nhắc nhở con giáp này làm gì cũng nên linh hoạt một chút khi có cơ hội để xoay chuyển tình thế thì chớ nên để những suy nghĩ lo lắng vụn vặt làm mình bị phân tâm mà đánh mất những điều đáng quý. Hơn thế nữa, người tuổi mùi cũng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 tuổi thân có thể sẽ tự mình gây chuyện khiến cho tiền bạc hao tổn, kiếp tài ngáng trở, tiền bạc kiếm được đã khó thì chớ, Bao chuyện phải lo toan làm cho con giáp này đau đầu. Có thể hôm nay là thời điểm có nhiều tác động từ bên ngoài, bản mệnh lại không giữ được suy xét đúng đắn nên hiểm họa từ đây mà ra. Ngũ hành thổ dưỡng kim được tình duyên tiến triển hài hòa, êm đẹp, con giáp này đừng quá buồn phiền vì chuyện tình cảm, ít nhất là người tuổi thân vẫn có nơi để dựa vào. Người ấy mang tới sự an ủi giữa lúc bản mệnh cảm thấy hoang mang và chán nản nhất. Bên cạnh đó, con giáp này có thể lên kế hoạch khác cho mình trong năm tới. Dù sao năm mới cũng chỉ vừa mới bắt đầu, bản mệnh vẫn còn thời gian để thay đổi cục diện, khiến cho cuộc sống của mình trở nên thoải mái hơn. Nhìn chung công việc vẫn diễn ra trôi chảy không phải lo lắng quá nhiều.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 Con giáp này có thể bỏ qua thứ này thứ khác, nhường cho mọi người, nhưng có những thứ quan trọng thì không thể nhường cho bất cứ ai. Người tuổi dậu hãy tận hưởng thời gian rảnh rỗi ngày cuối tuần này để chuẩn bị guồng quay công việc tuần mới, dùng hành động để chứng minh năng lực của mình. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ với gia đình của bản mệnh hiện tại khá êm ấm, mặc dù có nhiều những lo toan nhưng sự đồng lòng và tôn trọng lẫn nhau giúp cho đôi bên có được các cơ hội tuyệt vời nhất để cải thiện tình cảm và việc nhà cửa cũng được thu xếp một cách tốt nhất.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 lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cùng một vấn đề nhưng chọn cách nói uyển chuyển thì cách tiếp nhận của đối phương cũng sẽ khác. Chính ấn cho thấy mọi công việc của người tuổi tuất vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Đây là khởi đầu tốt và tín hiệu may mắn trong thời gian tới. Hãy cố gắng nắm bắt thời cơ nhé. Chuyện tiền bạc không có nhiều lo lắng bởi con giáp này đã dự đoán được những nguồn thu sắp tới cũng như đường tài lộc khá ổn giúp cho việc chi tiêu của bản mệnh cũng thoải mái hơn hôm nay là ngày tốt dành cho những người có dự định đẩy mạnh thúc đẩy kinh doanh của mình.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 Được tình duyên hanh thông, thuận lợi vô cùng, tam hợp quý nhân sẽ mang tới cho con giáp này thêm động lực khi mà chuyện tình yêu đôi lứa vô cùng thăng hoa. Tuổi hợi và người ấy có sự nồng nàn nhung nhớ sau những tháng ngày xa cách vừa rồi, khiến cho ngọn lửa tình bùng lên mãnh liệt. Đối với người độc thân thì giữa lúc đào hoa nở rộ, sức quyến rũ của con giáp này cũng sẽ tăng lên bội phần. Bản mệnh hãy cố gắng để có được nhân duyên tốt, tâm đầu ý hợp với mình, trải nghiệm cảm giác hạnh phúc ngập tràn, chớ nên bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp nhé.